ở trên video cái đề chạm đây mình sẽ mở cho các bạn xem nhé thì ngày hôm qua mình có bắt cho các bạn đề là năm à, năm ba ba năm trong gọi đấy có cái dàn đề rút gọn thì ngày hôm nay năm ba là cũng đã nổ rồi đó đã có nổ rong ở trong cái dàn đề rút gọn của mình rất là ok và ngày hôm nay thì chúng ta đã ăn bạch thủ vip 52 các bạn nhé đó bạn nào mà đã trùng máu và theo mình này à, trùng máu với mình ở trên video ngày hôm nay thì cũng đã về bờ rất là an toàn với cả đề cả lô rồi đó các bạn có thể để lại bình luận xuống bên dưới để mình có thể chúc mừng và chia vui cùng các bạn bạn nhé thì Zalo của mình thì đang vào cái cầu đỏ rồi dạo này cầu kèo nó rất là ổn định này và cầu rất là đỏ thì các bạn ai mà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 đây à, ngày mai ngày 15 tháng 5 thì mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 1 và chạm 2 này cái dàn đề rút gọn sẽ có 11 010 131 151 181 22 232 242 252 và 262 đầu thủ đề sẽ là 1221 và bạch thủ lô vip sẽ là 4554